Video này được tài trợ bởi Honkai Impact 3 là một tựa game hành động nhập vai của MiHoYo. Mình đã giới thiệu vài lần ở những video trước và gần đây nhất trò chơi đã ra mắt phiên bản 5.0 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn 3 trong cốt truyện của trò chơi. Và hôm nay Phong sẽ giới thiệu cho anh em một số những thứ mới mẻ có trong Honkai Impact 3 nhé. Và đầu tiên là phải nhắc đến phần trang phục cõi vĩnh hằng, trang phục chiến đấu S-Rank mới của quý cô Hồng Yêu Alicia. Alicia, người quyền lực đứng thứ hai trong hàng ngũ Flame Chaser. Mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu yêu và quyến rũ thì cô ấy còn có rất nhiều những bí mật. Cô ta là một yêu tinh nhảy múa trên chiến trường, xử lý từ kẻ này đến kẻ kia một cách vô cùng uyển chuyển. Ngoài những trận chiến đấu thì cô ấy còn đối xử với người khác một cách rất chân thành. Tuy nhiên, cô ta có vẻ ngoài luôn tạo khoảng cách với người khác và luôn mang trong mình một bầu không khí huyền bí. Nói về skill thì Alicia là một nhân vật đầu tiên DPS dùng cung tên ở tựa game Honkai Impact. Đòn tấn công cơ bản VTE của cô ấy sẽ gắn một hạt giống tinh thể lên kẻ thù, khiến cho chúng dễ nhận đòn đánh của cô ấy hơn. Cô ấy còn có một thanh tình lực sẽ phục hồi theo thời gian nhấn giữ tấn công để tiêu tốn tình lực và thi triển mũi tên tình ái. Một kỹ năng tấn công mạnh, bạn có thể bấm liên tục để có thể bắn ra nhiều mũi tên hơn. Nếu kỹ năng thi triển chúng kẻ địch có hạt giống tinh thể thì nó sẽ phát nổ. Điều đặc biệt ở vụ nổ này là có thể tiếp xúc với kẻ địch bị nhiễm hạt giống tinh thể khác thì chúng sẽ tạo ra một vụ nổ liên hoàn như khói domino bị đổ vậy. Nó là một phản ứng dây chuyền gây ra sát thương cực đại. Kỹ năng tối thượng của Elysia cũng rất đáng để ghi nhận. Nó sẽ tạo ra một mái vòm tinh thể khổng lồ xung quanh cô ấy. Nếu kỹ năng mũi mũi tên tình ái đánh trúng kẻ địch thì chúng sẽ bật lại nhiều lần và càng quét hết tất cả. Nụ hôn mà cô ấy trao khi thực hiện chiêu thức vừa duyên dáng lại vừa chết chóc, kể cả khi chiến đấu khi cô ấy vẫn giữ được sự mê hoặc của chính mình. Và có rất nhiều vũ khí mới và dấu tích mới kết hợp với dạng BOE của nó. Sunnet sẽ được ra mắt vào phiên bản này, sẽ có một dấu tích mới được ra mắt yêu tinh vĩnh hằng. Dấu tích này có thể nhận được thông qua việc chuyển đổi Direct miễn phí. Các bạn hãy tải game ngay để có thể nhận được gift code, nhận được 30 Streetle 2888 Asterite và một thẻ chơi thử của Hercher. Link tải mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn hãy tải game ngay về để chơi cùng Hero Team và Phong Cận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mèo mèo mèo con mèo Hả? nhầm nhầm nhầm không phải phải nhầm phải nhầm mèo mèo mèo rửa mặt như mèo sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu hay không bạn hay quá rồi hay, hay quá luôn trời alo Ok bạn ơi thì bạn biết lý do vì sao hôm nay Phong lại hát cái bài đó với bạn Là bởi vì nè hôm nay bạn đang thấy ở xung quanh Phong là rất là nhiều thành viên của Hero Team luôn bạn thấy không Đầu tiên là mình xin giới thiệu với anh em Đầu tiên đó chính là ca Camui Lùng Cái gì ca Camui Lùng Đề nghị giới thiệu lại nha tôi là điệp viên ờ, ờ đúng là điệp, điệp viên lùn Mà nói chung là tôi không phải là ca Camui nha Tôi là điệp viên nha à, sao mà em thấy chị có một khúc vậy Mui Ờ, cái này là do dạ. làm điệp viên nên là phải làm với khác so với cơ thể hiện thực hiểu không? Nên là phải làm cho mình lùn đi chứ chị không có lùn nha. À ok ok trời không chỉ lùn mà người của bà còn bè bè còn nhìn kiếm như đang bị mập mập lên đó trời. Ok, còn xí hiểu bạn đây chính là Sammy. cái bên mình đây thì chính là ngu vậy <laughs> ủa ủa sao hồi nãy ủa khoan từ sao hồi nãy sao hồi nãy thấy cây bình thường mà sao cái nhảy lên đây <laughs> cái này là Ủa, cay biến hình cái cay biến hình cay ron à, cái này là cay ron mất não cay ron mất não, mất não nha ok còn cái bên mình nữa chính là chú rể siro ủa mà ủa mà khoan rồi dạo này ở nhà dịch bệnh người ta mập lên còn anh anh dạo này anh tụt ký sao người ốm vậy ốm dách vậy ốm dách luôn ba người ốm dách gì đâu Ủa đâu, đây, đây là cái xào để gọi là phải áo quần hả? À. Thôi à. kệ tôi, tôi không kệ tôi với Ê. bạn với kiến bài Tính ra là hôm nay có mỗi mình tôi nè, Sammy với Simmy là bình thường thôi anh em Còn ba người còn lại nhìn thấy ghê quá Ok bạn ơi, thì hôm nay nè ừ, Lý do vì sao ở đầu video mình lại hát cái bài à, meo meo meo rửa mặt như mèo bạn biết sao không? Là bởi vì hôm nay mình đã mời những thành viên của Hero Team vào trong đây Để chơi chung với mình một cái mini game Và cái mini game đó được mang tên là mini game vẽ tranh và hôm nay chủ đề chúng ta sẽ vẽ chính là vẽ con mèo Và không hơi không ai khác Đó chính là bé bông và bé cam của chúng ta wow. Ê, ê, ê, tính ra là phong với bé cam á là chỉ có sam với phong biết được hình ờ dạng thôi tụi tôi là gì biết đâu ủa à, tính ra là em có đăng vlog rồi mấy người cũng có đến thăm nhà thăm nhà em mấy lần gặp gặp cam rồi bây giờ xạo xạo kêu không biết sao trời ơi cam nhưng mà tụi tôi không có tiếp xúc nhiều là sao tôi vẽ kỳ còn kỳ công kiểu kỹ càng như mấy người được mấy thôi người miệng ra đến để cái bên vẽ miệng vẽ miệng vẽ vẽ con miệng là sao vẽ sao ra ra con mèo rồi được rồi trời ơi tô màu cam chưa thành con cam thôi ờ ok thì hôm nay đã bạn ơi bọn mình sẽ cùng nhau thi vẽ bé cam và bé bông nha và các bạn có quyền là một là sẽ vẽ cả hai con còn hai là chỉ vẽ một con thôi nha các bạn nha và người nào vẽ đẹp nhất trong ờ, năm người này ủa có năm người phải không hay sáu người ta sáu người hai ba bốn năm à, sáu sáu và trong sáu người này ai là người vẽ đẹp nhất thì người đó sẽ được giải thưởng đó chính là một triệu việt nam đồng wow, wow. Oh my God. đúng rồi à mà khoan quên quên mất hôm nay nè có mình có một cái thông báo cho các bạn nha là hôm nay là sinh nhật của Camui á bạn ơi có nghĩa nếu như Camui à. mà giành chiến thắng á thì Camui sẽ được uh, gấp đôi là hai triệu à, ê bà nội 10 triệu tiền đâu ra Dịch Phong Phong tài sợ mà Sợ gì trời Phong Thôi em không có tiền đâu Ok bạn Ê, ơi thì mình lưu ý lưu ý hôm nay sinh nhật Camui là 19 tháng 9 nha nha. Ờ à, đúng rồi, hôm nay là 19 tháng 9 là sinh nhật của Camui nè các bạn. Thì các bạn ơi những bạn nào đang xem video nè các bạn nhớ là hãy xuống dưới cơm mình là chúc mừng sinh nhật Camui để cho Camui được à, nhiều các bạn fan chúc mừng sinh nhật trong à, ngày sinh nhật của Camui nha còn bây giờ không nói nhiều nữa cảm động ạ <laughs> ok rồi giờ không nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào let's go let's go thì ok nè như mọi người đang thấy thì tôi có chia ra cho mỗi người ờ, trong đám bọn mình là một cái phòng nè thì ở đây có cái phòng màu xanh dương này chắc chắn là của mèo simmy nè ở màu xanh dương đậm này là chắc chắn của tôi nè màu xám là của sam nè xanh lá cây là của camui nè còn màu trắng này là của siro thì tất nhiên rồi còn màu đỏ bên đây màu đỏ bên đây của ai ta là của mình chứ ai bạn đẹp à ông quên trời tôi quên mất bản thân tôi mà tôi quên luôn á trời trời tôi đi vô tôi đi vô nó sẽ vậy nè mọi người đó trời ơi lủng cái đầu luôn ờ. ủa sao cái đầu ông cái đầu ông lúng cái trong vậy ghê quá cay cao rồi đi vô nó bị vậy ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào nha thì trong đây nè tôi có để cho mọi người là một cái block nè thì ở dưới mà chưa dưới chân mọi người sẽ có một cái cây bút và nhiệm vụ mọi người là sẽ phải vẽ tranh ở trên cái block này làm sao để vẽ được ra hình thù một bé cam hoặc là một bé bông đó đẹp nhất người nào vẽ đẹp nhất thì người đó mình chiến giành chiến thắng thôi hiểu không ừ. cái đó sao, sao ông sao tôi thấy ông biết hành Spiderman nhìn cái mặt mình mình là fan Spiderman và là fan fan Spiderman Spiderman thì trời ơi quá à. Ôi, ghê, vậy? Ê cái này cuộc khi vẽ mà giờ sim vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ đẹp nhất rồi sim thắng luôn rồi. Thôi đúng rồi. Ông này tào lao biết đâu bọn mình được fan chọn nhiều hơn sao cái này là cho fan chọn mà. Ờ hợp lý hợp lý vô vô. Thôi không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ nào. Thì mình sẽ bấm vào đây nè bạn ơi thì đầu tiên là mình nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn bảo mình <laughs> cái gì vậy Spiderman <laughs> cái gì Spiderman coi đây làm gì cái này là không được copy nha à. Ê okay. giờ vẽ chưa vẽ chưa Vẽ đi vẽ đi Thì rất là nhiều bạn bảo mình đó anh em Là tại sao anh Phong dạo gần đây anh Phong cứ gọi là bé bông bé bé bông hoài Anh Phong bỏ rơi bé Cam rồi đúng không Cho nên mình nghe mình buồn quá Mình thương bé bé Cam lắm Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ vẽ bé Cam nha các bạn nha Ok Thì à... Chủ đề đầu tiên vẽ gì chứ vậy mọi người Bé Cam hoặc bé bông Đúng rồi vẽ bé Cam hoặc, hoặc bé bông nha Đây là tôi vẽ bé Cam cho mọi người xem nè Mình vẽ bông nha Ok mọi người muốn vẽ sao vẽ vậy tôi vẽ bé Cam Ê, ê ơi không ơi, không ơi, bây giờ mình vẽ một nửa mặt là bé bông, một nửa mặt là bé cao được không? Như kiểu Joker á. ông muốn vẽ sao ông vẽ à? Ok rồi, bây giờ ờ, tôi rồi, vẽ okay. nè, đầu tiên nha, tôi sẽ vẽ khuôn mặt của uh, uh, bé cam nè. Khuôn mặt bé cam là một cái khuôn mặt hình trái tim mọi người ơi. Đó, mình sẽ vẽ ra thế này. Không vẽ Tôi vẽ bông nha. Hôm nay Phong mời Kai vô đây là sai lầm rồi. Kai Gon trước đây hủy diệt những bức tranh. Thôi kệ anh, <laughs> dạ. yên tâm đi anh. Biết đâu bức tranh của Kai lại là bức bức tranh được nhiều bạn chấm điểm nhất thì sao? Ok là bây giờ mình sẽ vẽ cho bé cam một cái mũ mũi nè bạn ơi đó cái mũi nè sau vẽ cái miệng nè à miệng của mấy con mèo là thường nó có cái hình cái móc câu như thế này các bạn nó mình nhớ mà rất rõ ràng luôn sau mình sẽ vẽ cho nó rồi là mấy cái à, cái này ta gọi gì ta uh, râu nè đúng rồi cái cái cái cái râu của con mèo nha đó vẽ râu con mèo nè ok tiếp theo nữa mình sẽ vẽ nó con mắt thì à, con mèo bình thường á là con mắt của nó là sẽ có hình à, người ta bên trong cái chồng của nó sẽ có hình viên gạo hạt hạt hạt hạt gạo nhớ bạn nha là nó kiểu kiểu thế này nè à, ok tôi không biết là tôi vẽ tí nữa nhìn nó có đẹp hay không nữa nhưng mà tôi cứ vẽ đại mọi người ơi sao tôi vẽ xong tôi thấy nó không dễ thương tí nào vậy ta thôi tôi quyết định là tôi phải vẽ lại mọi người nhìn xấu quá Ok bạn ơi, sau thời gian tôi phát hiện ra tôi không có năng khiếu để vẽ mấy con mắt các bạn ạ à. Cho nên tôi quyết định là tôi sẽ vẽ cho bé Cam một uh, cái đôi mắt uh, to tròn nha bạn nha, lấp lánh nha bạn nha Đấy, giống như mấy con mắt trong anime á bạn ạ ờ, à, Nói vậy thôi chứ mình cũng không biết mình vẽ tí nữa thành anime hay thành thành là anima nữa Ok, bây giờ uh, chuyển có màu trắng đúng không? Rồi đó, xong rồi mình sẽ chấm chấm gì nè Đó, nhìn nó sẽ kiểu long lanh lấp lánh ánh kim cương này không? Nhìn nó sẽ dễ thương hơn Đấy, ok chấm nè à, mình sẽ vẽ thế này lấp lánh lấp lánh nè à. bình thường trong anime mình thấy là mấy con mắt nó hay kiểu gọi là đen sau đó là nó có mấy dấu chấm chấm như thế này nè bạn là nhìn nó sẽ kiểu lấp lánh lấp lánh á à. ui tính nó nhìn cũng đẹp hết chứ bộ sao mình sẽ vẽ cho cái bé cam một cái lông mày nè đấy à, ok ui lông mày nữa tính ra nhìn dễ thương quá mấy bạn mình thấy mình vẽ đẹp nè ok rồi tiếp theo nữa tôi sẽ vẽ cho lông nha bé cam là mèo cho nên chắc chắn là phần cần phải vẽ lông như thế nè Đấy, ok Đó, tôi sẽ vẽ cho bé Cam một bộ lông thật là xịn sò bạn ơi Thật là đẹp luôn Ê, sao tôi vẽ mà hồi cho tôi nhìn giống con sư tử quá ta thì sư tử luôn vậy hay vậy ủa sao tôi vẽ ủa kỳ các bạn sao tôi vẽ một hồi tôi nhìn nó giống con sư tử quá các bạn ủa kỳ vậy ta ủa, từ từ <laughs> bên trong là tôi sẽ tô màu vàng nè ok bên ngoài tôi tô màu cam rồi sống thành con sư tử con con sư tử thiệt luôn rồi cay ơi thành con sư tử thiệt luôn rồi ừ tôi không biết sao tôi vẽ con mèo mà sao vẽ thành con sư tử luôn các bạn ờ thôi kệ đi miễn là nhìn giống con mèo được rồi nó có màu cam này chắc là nhìn <laughs> giống bé cam rồi đó ok đó, ờ, tôi vẽ cho bé cam gọi là cái người nha ok tôi sẽ vẽ cái cái thân của bé cam này thân của bé cam thì tôi sẽ giờ còn được có một tí xíu thôi tôi không có vẽ to được tôi chân vẽ nhỏ thế này được thôi các bạn ơi ok rồi đó sao tôi vẽ cho bé cam thêm mấy cái chân đấy mình thì mình trình độ năng khiếu mình chỉ vẽ được đến đây thôi cho nên là mấy mấy bạn thông cảm nha với lại là vẽ trong minecraft cho nên là mình không thể nào mình vẽ đẹp hơn được à, ok cái chân nè à, Không xíu không thấy sim vẽ nguyên con mèo 3d trời ơi không khóc Ôi tí nữa mà vô bức tranh của Sim mà thấy Sim dễ đẹp là là là phong xỉu luôn. One eternity later. Rồi ok bạn ơi, mình mới vừa sửa cho cái con này nó bé bé là một tí cho nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ạ, à. nhưng mà mình nhìn nó giống con sư tử à, chứ nó không giống con mèo các bạn ơi. Vẽ con mèo sao sao hồi tí nữa nó ra thành con sư tử luôn các bạn ơi. Đấy tô thêm cái nền màu xanh nè, đó mặt đất nè, đó thấy không? Đây chính là bé cam mà mình vẽ đó bạn. Vẽ sao con mèo thành con sư tử luôn. Rồi ok, anh em đã vẽ xong chưa nào? Xong, xong luôn rồi đó không, không, xong rồi xong rồi đúng không được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm tác phẩm của ờ, những bạn khác ở trong tim nha mọi người nha ok rồi thì bây giờ à, mình nghĩ rằng đầu tiên sẽ ngắm tác phẩm của mèo simi trước đi ha ok sim vẽ xong chưa sim đây tôi vẽ xong rồi nè ok rồi đây là tôi xem coi bông và bé cam wow trời ơi simmy vẽ nhìn dễ thương quá ta Bên đây hình như là bé cam nè Còn bên đây hình như là bé bông nè Ui tính ra vẽ kiểu pixel Hình như cái này vẽ kiểu pixel đúng không Sim Đúng, rồi Cái này là pixel chibi Wow Ôi Sim hay quá vậy Sim vẽ hay quá à Tính ra nhìn cũng đẹp quá nhờ. Ok cái này bức tranh của Simmy nha các bạn nha Ui mà Simmy vẽ coi bộ Simmy vẽ tỉ mỉ ghê á Có má hồng nè Rồi có thêm cái dòng cổ nè Đó trời ơi nhìn đẹp vãi Ok được Hình trái tim ở trên nữa Ok Mọi người đừng quên chấm điểm cho tôi nha Rồi mấy bạn ơi Thì các bạn thấy bức tranh này của Simmy này như thế nào các bạn bạn hãy chấm điểm cho Simmy nha các bạn nha Ok cài ơi cài Ê? Bấm bấm vô bức tranh đi cài anh em chúng ta vẽ cho bé bông <laughs> thêm cái lông mày đây giờ mình sẽ tô cho <laughs> bé bông với bé cam thêm cái lông mày các bạn nha okay. được được được á được à, dễ thương à đẹp rồi. nhìn quạo vậy nhìn quạo okay. vậy <laughs> thôi đùa thôi nha các bạn nha ok thì các bạn thấy bức tranh này của mẹ simi như thế bạn nhớ bình luận cho mình biết nha các bạn thôi để mình để mình tô lại không thôi simi khóc các bạn ơi để mình tô lại trời ơi bé cái bông của tôi mà nó có hay đâu dạ. mỗi bông ok thấy chị ngầu hơn cái gì thấy chị ừ, hơn nhìn nó còn ngầu quá dạ. ok rồi tiếp theo là cây Kairon nè để coi cây Kairon dễ sao nha mọi người không ơi gì anh đây mới là ừ. cái tranh chính xác hồi nãy là là tại rồi <laughs> sao vậy là ta thêm cái lỗ mũi vậy ông nội à. tào lao à. ok rồi bây giờ nè đem em coi bức tranh của cây Kairon nè nãy là em thấy là em thấy nghi nghi rồi <laughs> vậy cay các bạn nhiều quá các bạn cái gì quá trời ơi cay ơi cay dẻ cái này là cay dẻ chúa ơi chứ cay dẻ bé cam bé bông hồi nào cay đâu cái này mình vẽ đúng rồi nè một nửa là mình vẽ bên trái là mình vẽ bé cam còn bên phải là mình vẽ bé bông đấy trời ơi tôi thấy cái này giống như là cay đang vẽ hình như cái này vẽ cái quyển vở cái quyển tập thì có chứ, con con mèo của ta là con mèo người ta là phải có lỗ tai cái kiểu đó ờ, mình quên mất rồi mình mình quên vẽ lỗ tai mà từ để mình vẽ đã Trời ơi, trời ơi. Ê, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, hết thời gian rồi bạn ơi. Lắm rồi, hết thời gian rồi bạn ơi, hết thời à, gian à, à, rồi. Rồi, tôi có vẽ gì đâu, tôi có làm gì đâu. Ok rồi, à, tôi có làm gì đâu. Ok, ờ, ok bạn ơi. <laughs> Thì bạn chấm điểm cho cái bức tranh này của Kairon. Bé Cam và bé Bông kết hợp lại nhau. Bạn chấm bao nhiêu điểm bạn nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình nhìn cái bức tranh này mình không mình không dám tưởng tượng đây chính là hai bé mèo ở nhà mình đang nuôi bạn ơi nhìn nó kinh khủng quá bình luận cho mình nha trời ơi bé cam với bé bông mà cái mặt nó như thế này là mình sẽ đuổi ra khỏi nhà luôn chứ mình không nuôi <laughs> hồi tối ngủ nhìn thấy mặt nó mình sợ ờ, giật mình nữa bạn ok rồi tiếp theo sẽ là bức tranh của phong cận mọi người vào đây xem đi tới đây đây nè mọi người ừ. con này con sư tử mà tôi không biết sao tôi vẽ bé cam mà hỏi ra sư tử luôn các bạn à, à, thì cái đó trừu tượng hơn cái cụ đó trời không nhưng mà simi simi thử chấm điểm coi simi thấy bức tranh tôi đẹp không ờ ủa đây là con sư tử mà đâu phải bé cam đâu lạc đè không đẹp rồi ủa nè miễn là nó là con mèo được rồi mèo đúng ăn mèo ủa con mèo mà cái này con mèo mà đây là hò mèo chứ thôi thôi cái này là để cho mấy bạn fan chấm điểm về thấy bé cam của mình như thế nào bạn bình luận cho mình biết nha chứ mình thấy đẹp mà ta dạ, ok yeah. Dạ. rồi tiếp theo sẽ là sammy nha ok sammy rồi bé bông Ê, sao Đó. sammy nhìn Ủa? đơn giản vậy sao tôi nhìn giống hello kitty vậy trời trời biết sao không thấy ai vẽ cam thêm vẽ bông mà vẽ bông khổ à ủa mà sao tôi là... tôi nhìn nó giống con hello kitty hơn là con bông á sao mày ừ con cam mà à bông mà Tùy quá à. con, con mắt xanh nè tôi nhìn nó tôi nhìn nó giống con hello kitty Kitty thì có nhưng mà nhưng mà cái con này nhìn nó nó hình thù của nó hơi hơi hơi hơi kiểu méo méo á, nhìn nó sao Sam không chịu vẽ to to. Nhìn nó hơi ừ. kinh dị. Nhìn nó hơi kinh dị. Nhìn nó hơi kinh dị sao? Kinh dị trời trời đẹp này mà kinh dị trời trời. Dù gì bức tranh của Sam cũng không bằng bức tranh của Kai. <laughs> ok mình nhớ mình đẹp mà ghê quá Điều dạ vâng. ok rồi. rồi tiếp theo sẽ là bức tranh của ca mui thì cái gì camui sao camui dạ bỏ cam ác quỷ đây chính là hình tượng của cam trong mắt ca mui đó chính là cam ác quỷ Trời cái gì mà ờ. sao mui kiếm ở đâu ra bức tranh của mấy ca vậy? Chơi vậy? Trời ơi, Cam ơi. Mọi người không biết đây chính là cái hình kỷ niệm mà khi mà Camui ngủ ở phòng Sam sau đó Camui bị Cam hành gọi là sắp mặt luôn. Ôi trời ơi, sao wow. nhìn ghê quá vậy? S -s bé Cam bình thường dễ thương mà Camui chụp bức ảnh thì nhìn bé Cam hai con mắt sáng anh nhìn ghê vậy? Không dễ thương đâu, mọi người bị lừa hết rồi. Bị Ủa mọi rồi. người bị lừa <laughs> rồi. Ủa khoan từ rồi còn bức bức tranh của Camui vẽ bé Cam đấy hả? Cam ép rồi. <laughs> sao con mèo gì đâu? Mà nhìn nó giống cái miếng gì đó xôi gì gà gà bó xôi nhìn nó giống gà bó xôi Gà mày cái thôi thật cái người vậy Béo vậy sao Mà con mèo gì đâu mà Tính ra bé cam nó màu cam mà Cá mui vẽ cá mui chưa tô màu nè ừ, coi như là cá mui vẽ không tô màu bị trừ điểm vậy nha Ủa, ủa, tại vì cái cam màu làm viền rồi đâu cần tô màu đâu Trời ơi, không à. nhưng mà Nhưng mà bức tranh bên dưới nhìn bé cam thôi thấy sợ mấy bạn à Nè, mấy bạn nhìn thấy bức tranh dưới đây không? Cái này là bé cam thiệt luôn nha các bạn nha Chứ không phải là bức tranh này là photoshop hay gì nha khăn con <laughs> Mấy bạn biết sao không? Cái khăn này nè, <laughs> mấy bạn biết sao mình biết là con cam này là con cam thiệt không? Là bởi vì cái cái cái cái, cái khăn quàng này là, là Sammy uh, tặng tặng cho bé cam bạn Đeo cho bé cam á còn cái con mắt của bé cam tại sao phát sáng thế này là bởi vì á nếu như bạn không biết á thì loài mèo á khi buổi tối chúng ta chụp ảnh bằng nó đó thì cái cái ánh sáng của cái điện thoại flash đó các bạn sẽ làm cho đôi mắt của con mèo sáng lên chứ bé cam bình thường ngoài dễ thương nha các bạn nha đó mẹ nếu bạn nào không nếu bạn nào sau khi nhìn thấy bức tranh này cảm thấy sợ cam quá thì chúng ta sẽ đưa qua bức tranh tiếp theo tên đây ôi dễ thương quá cute phô mày đây wow đây nè đây mới đúng là con của tôi nè đây mới đúng là bé cam thân yêu của tôi nè nhìn dễ thương bao nhiêu chứ ai như <laughs> cam ơi dễ đẹp vậy trời ơi mẹ đẹp cũng đẹp đâu con cam mui đâu ô trời ơi cái gì siro đẹp vậy nó <laughs> béo ta ta thấy cam nó gầy quá nên là tao ta chăm nó béo hơn xíu thân gán chăm cam béo giống bức tranh này. anh yên tâm đi dạ bây giờ vâng. con dạ vâng. bây giờ anh chưa gặp cam ngoài đời thôi chứ cam ngoài đời giờ nó béo gọi là gấp đôi bức tranh anh vẽ rồi anh <laughs> trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn nè bức tranh của anh siro nè trời ơi đẹp dưới trời y hệt như con bên dưới này luôn bạn ơi đẹp phải được rồi từ đây mình thấy là có hai đối đối thủ nặng ký đó là mèo simi nè với lại là siro là hai đối thủ nặng ký nè à, thấy không ok còn Kairon thì ờ, thôi Kairon bỏ đi Kairon chứ không ai chấm đâu Kairon là say hồn đẹp nha <laughs> Kairon bỏ vì bỏ tay còn Phong á thì Phong à. Ờ. vẽ nhìn giống con sư tử quá chắc Phong nghĩ là Phong có không được nhiều điểm đâu bạn ơi nhưng riêng Siro với lại là Simi là Phong thấy là dễ đẹp ơi đẹp nè trời đẹp quá rồi, đẹp dữ trời ok bạn ơi vẽ đẹp mà người ừ ờ, rồi ok ca mua vẻ đẹp ok nhìn có khác gì con gà bó xôi không à, không không không không không ca mui đối thủ nặng ký của Saigon ừ ca thử nàng kiếm à, luôn ca môi solo với em à ok bạn ơi thì như Điều bạn à. đã thấy thì hôm nay hero team bọn mình đã thi vẽ nhau rồi đó thì chủ đề hôm nay là vẽ bé cam và bé bông và nếu như các bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục thi vẽ nhau thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho mình biết là hãy để cho video này được 10.000 like thì bọn mình sẽ tiếp tục thi vẽ với nhau nha và chủ đề tiếp theo bọn mình sẽ vẽ là gì thì bạn nhớ bình luận cho bọn mình biết nha còn hôm nay các bạn thấy ai là người vẽ đẹp nhất ai vẽ bé cam và bé bông đẹp nhất thì nhớ bình luận cho mình biết nha chứ riêng mình thì mình chấm cho siro nha bạn nha tại siro dễ quá đẹp hay quá rồi mình là mình chọn siro nha bạn mặc dù là mình Ôi, là hồi à, chị em chọn sim hồi chị em chọn sim nè mặc dù là mình thi đấu với siro nhưng mà mình vẫn quyết định chọn siro bởi vì siro dễ đẹp quá bạn ơi mình không thể nào mình có thể gọi là phủ nhận cái điều đó được ok và cảm ơn anh em à, còn Kairon thì mấy bạn à, muốn phủ nhận cả nào được <laughs> Kairon là dễ đẹp nhất nha nha Ok ok thì à, mấy bạn hãy thử chấm điểm nha và nếu như người nào giành được nhiều điểm nhất giành